Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay vùng thấp nóng yếu bớt đi, vì vậy mà nền nhiệt tại Bắc Bộ giảm nhẹ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chỉ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Còn ở phía Tây Bắc Bộ vẫn xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Tuy nhiên hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, Dự báo từ đêm nay sang ngày mai mùng 8 tháng 5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm nay bắc bộ sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Do có mưa nên từ ngày mai bắc bộ trời chuyển mát, Nắng nóng và nắng nóng gay gắt được dự báo vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở các tỉnh miền Trung hôm nay. Trong đó nóng nhất vẫn là khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi với mức nhiệt cao 36 đến 39 độ. Riêng một dọc các huyện vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế do điều kiện địa hình núi đá vôi lại thêm hiệu ứng gió phơn khô nóng nên nhiệt độ tiếp tục cao trên 40 độ. Khu vực từ Bình Định trở vào đến Phú Yên cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Dự báo cũng từ đêm nay sang ngày mai, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Mưa xuống làm chấm dứt đợt nóng kéo dài từ đầu tháng tới nay. Tuy nhiên sẽ đi kèm với các thiên tai nguy hiểm như lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam hôm nay vẫn còn nắng nóng, trong đó ở các tỉnh Tây Nguyên nắng nóng tập trung chính ở khu vực các tỉnh Con Tum, Gia Lai và Đắk Lắk với mức nhiệt 35 đến 37 độ. Các tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng thì nhiệt độ thấp hơn dao động từ 33 đến 36 độ. Còn ở Nam Bộ vẫn có nắng nóng diện rộng, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ ở đây dao động từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ cao hơn. Dự báo từ ngày 8 tháng 5 trở đi, khi mà những cơn mưa rông xuất hiện, thì nắng nóng ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ kết thúc hoàn toàn. Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Hồi 4 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km một giờ, giật cấp 8. Dự báo trong hôm nay áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 120 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10 km/h. Đến 19 giờ ngày 8 tháng 5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo sông Tử Tây khoảng 200 km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 8 đến 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ có xu hướng yếu dần. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực giữa và Nam Biển Đông từ nay đến ngày 8 tháng 5 sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2 đến 3 mét.